Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có lời lời phát biểu trong ngày tân hôn. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa đại diện cho họ trẻ trai, kính thưa các vị khách quý cùng các anh các chị và toàn thể các bạn kính mến lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin gửi tới lời trân trọng nhất tới toàn thể quý vị có mặt trong hôn trường lời chào, lời chúc và lời biết ơn chân thành nhất. Kính thưa hội hôn, qua quá trình học tập và làm việc, hai cháu An và Ngọc đã tìm hiểu, yêu thương, mong muốn được kết duyên với nhau được sự nhất trí của hai họ, của chính quyền địa phương, quê nhà. Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cho phép hai cháu chọn ngày lành tháng tốt, kết tóc xe duyên. Kể từ giờ phút này, tình yêu của hai cháu chính thức được đâm hoa kết trái lên duyên vợ chồng. Gia đình nhà gái chúng tôi trao cháu Ngọc về làm dâu, làm con cho họ nhà trai và xin nhận cháu An làm rẻ, làm con gia đình dòng họ chúng tôi. Trong cuộc sống thường ngày chắc chắn rằng không tránh khỏi những điều thiếu sót. Tại gia đình nhà gái chúng tôi biết rằng một lời ca ngợi động viên góp ý của và dạy bảo của quý vị cũng như gia đình hai bên nội ngoại dành cho đôi trẻ chính là hành trang cho hai cháu vững bước trên con đường hạnh phúc. Trong niềm hân hoan phấn khởi này, gia đình họ nội ngoại dành cho đôi trẻ chính là hành trang cho hai cháu vững bước trên con đường hạnh phúc. Trong niềm hân hoan phấn khởi này, gia đình họ nhà gái chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Đến ban tổ chức, các vị khách quý, các anh, các chị cùng toàn thể bạn bè, nam nữ đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian vàng ngọc đến từ mọi miền đất nước Hàn Quốc về đây chung vui cùng gia đình chúng tôi, gia đình nhà gái chúng tôi rất hãnh diện và tự hào đón nhận tình cảm cao quý của quý vị. Nhân đây, qua ống kính nhỏ này, cho phép tôi gửi lời tới đại gia đình chúng ta ở quê nhà, lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc cho hai cháu mãi mãi hạnh phúc, chúc cho hai gia đình thông gia, phúc như Đông Hải, tọ tỷ Nam Sơn muôn đời vững chắc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ờ, kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe những lời phát biểu tâm tư tình cảm của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái